Lagi New City là khu phức hợp đô thị thương mại, dịch vụ và du lịch biển. Vị trí, dự án có một mặt tiền đường Bến Chương Dương, một mặt tiền sông và hai mặt tiền biển tại phường Phước Lộc, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận, liền kề cảng biển La Ghi. Đơn vị phát triển dự án là tập đoàn Danh Khôi với hơn 60 dự án, bao gồm các dự án dân dụng và nghỉ dưỡng cao cấp. Quy mô dự án lên đến 43,4 hecta, loại hình đất nền sổ đỏ. La Ghi New City là khu đô thị lớn biển đầu tiên tại Bình Thuận sản phẩm bao gồm nhà phố thương mại biển, shop cao và biệt thự, diện tích đa dạng từ 100 đến 250 m vuông, các lý sở hữu lâu dài. Tiện ích nội khu bao gồm 6 cụm thương mại dịch vụ, 4 chung cư cao tầng, 2 trường mầm non, 4 công viên nội khu, 3 công viên bờ biển. Giá bán dự kiến 35 triệu trên một mét vuông, thanh toán trong 30 tháng để nhận bản giá đất nền. La Ghi New City, anh chị liên hệ Trâm qua số điện thoại 0348